Xin kính chào quý khán giả trên kênh Saka Hello Quý khán giả thân mến Năm nào cũng vậy Từ ngày 20 âm lịch trở đi Phiên chợ lúc nào cũng đông vui hơn Bởi rất nhiều người nông dân mang những sản phẩm mà mình làm được đi bán Cảnh kẻ bán người mua chen chúc trong khu chợ nhỏ Khiến cho lòng người bỗng trở nên ấm lại Những ngày này Lượng mua bán được đẩy lên gấp nhiều lần so với ngày thường Phiên chợ giáp Tết với rất nhiều hàng hóa rau củ Đó là sản phẩm của những người nông dân tự tay làm nên và đồ dùng ngày Tết với đầy đủ các loại bánh kẹo mứt Tết và quần áo, chẳng khác gì chợ trên phố, đã khiến cho cả phiên chợ trở nên nhộn nhịp. Nếu như các chợ ở trốn thành thì ồn ào, người chen lấn để đi mua sắm cuối năm, thì phiên chợ quê ở vùng nông thôn cũng có sự ồn ào riêng của mình. Nhưng hòa vào đó là sự giản dị của những người nông dân hồn hậu. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến, nhường chỗ lại cho cảnh mua bán nhộn nhịp của phiên chợ quê ngày giáp Tết. Ngày nay, mỗi nơi đều có riêng khu chợ quê để mua sắm thuận tiện. Có chợ quê họp buổi sáng, cũng có chợ họp vào buổi chiều. Nhưng chợ quê lúc nào cũng đông trong những ngày giáp Tết. Có nhiều người ở xa trở về, cũng tranh thủ dậy sớm ra chợ để tìm về những cảm giác những ngày cách xa chợ quê nhà, vào dịp giáp Tết. Mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Saka Hello. Xin cảm ơn.